À, xin chào tất cả các bạn Hôm nay cô Loan sẽ hướng dẫn các bạn thay ngồi bút nha Đối những ngồi bút nhỏ thế này nè Ngồi thế này Rồi bây giờ cái cây bút này cái ngồi này mình sẽ không không còn viết được nữa à, Bây giờ mình sẽ thay ngồi này vào Thì mình tận dụng những cái mình có sẵn Ví dụ đối như cây kìm bóng móng tay này cái kìm cũ à, Kìm mình không còn xài nữa Thì mình lấy mình dùng để mình lì gỡ ngồi ra à, thì đầu tiên mình sẽ à, gỡ cái ngồi ra cái ngồi này mình cần pha mình sẽ gỡ rồi rồi gỡ ngồi này ra rồi cái bút mình sẽ thế này rồi bây giờ mình sẽ gắn ngồi này vào thì khi gắn ngồi này vào á đây các bạn cứ đặt đúng nó vị trí thế này ừ. rồi các bạn dùng một miếng giấy mình dùng cái dùng giấy thế này rồi các bạn đẩy dùng giấy này đẩy nó vào cầm cầm cái giấy này cầm cái ngòi bút để các bạn có thể đẩy nó vào này. rồi ừ đẩy mạnh nó vào một chút nữa rồi chút xíu nữa rồi được rồi nè các bạn này ngồi thay xong như thế này ừ. rất là dễ còn nếu mà trường hợp mà cứng á, các bạn đẩy không vô á thì các bạn có thể khéo léo một chút mình dùng cái kìm nè mình dịnh một bên mà cái này các bạn phải khéo để thôi cái cái ngồi của mình nó sẽ bị lệch các bạn thì giết không được các bạn dịnh một bên chặt thế này và các bạn sẽ đẩy nó xuống một chút xíu này mình sẽ đẩy nó xuống chút xíu nè đó. còn nếu các bạn dùng lực được dùng miếng giấy này dùng lực được mình đẩy nó được vào đúng nó rồi thì mình sẽ Ờ, không cần dùng tới kìm như thế này thì các bạn có bơm mực vào bơm mực vào và các bạn có thể viết bình thường rồi à, hy vọng video này các bạn sẽ à, thay được cái ngòi bút của mình à, xin chào các bạn à, hẹn gặp lại các bạn ở video tiếp theo à, các bạn nhớ đăng ký kênh à, để theo dõi những video tiếp theo nha